はい今日のワンポイントレッスンですこのシャツ大きサイズありますか cái áo này có size lớn hơn không cái áo này có size lớn hơn không